Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính dù tổn thương vẫn gồng cho con trai bà Dũng Nguyễn Thanh Nghị vẫn còn yếu Trung ương Đảng khóa 13 chỉ mới được nửa nhiệm kỳ mà chính phủ do Phạm Minh Chính đứng đầu đã tổn thương hết sức nghiêm trọng Hết 75% cấp phó của ông Phạm Minh Chính đã gãy cánh giữa đường Hai phó thủ tướng mới đến thay cũng không có gì nổi trội cả Ông Trần Lưu Quang đã ăn may nằm chờ và được nhét vào, ông Trần Lưu Quang đang khá gần gũi với nhánh quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng thông qua Tô Lâm và Nguyễn Văn Nền. Ông Trần Hồng Hà là nhân vật dính rất nhiều khuyết điểm. Việc đưa ông Trần Hồng Hà lên là để lấy lòng nhánh quyền lực tại Hà Tĩnh. Ông Trần Hồng Hà vốn làm phụ tá của ông Phạm Minh Chính trong vấn đề điều hành chính phủ, nhưng cũng phải nhìn ngó thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng mà thấy ngơ mắt là cho khui ra hàng núi sai phạm của ông tân phó thủ tướng này bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh tham vọng quá tầm của Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy, sau khi mất 3 ghế phó thủ tướng và được thay hai thì cả hai người này đều là ẩn số, không thể một sớm một chiều ông Phạm Minh Chính có thể hoàn toàn điều khiển được hai chân trụ mới này. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh quyền lực của ông Phạm Minh Chính cũng đã tổn thương khá đáng kể. Như vậy, trong 3 ghế trống của Phó Thủ tướng thì hai ghế đã có chủ. Giờ đây ông Phạm Minh Chính cần phải dành chiếc ghế còn lại cho Nguyễn Thành Nghị. Nếu không thì Liên minh Phạm Minh Chính Nguyễn Tân Dũng sẽ chịu thiệt. Ghế Phó Thủ tướng là ghế có rất nhiều người nhắm đến và đáng ngại nhất là những nhân vật hiện đang ở Ban Bí Thư được ông Nguyễn Phú Trọng bao bọc. Như tờ Thời báo chấm đã bình luận chính sách xây dựng một triệu nhà ở thu nhập thấp là một chính sách nhằm gây tiếng vang cho Nguyễn Thanh Nghị. Nếu chính sách này thành công sẽ đem lại tiếng vang lớn cho Nghị. Tuy nhiên, ít ai đánh giá chính sách này sẽ thành công được. Nguyễn Thanh Nghị đưa ra mục tiêu là từ nay cho đến năm 2030 thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Không biết đến năm 2030 Nguyễn Thanh Nghị có còn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng hay đã nhường ghế cho người khác mất rồi xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội là dự án dường như quá tầm với một ông bộ trưởng như Nguyễn Thành Nghị. Nếu Nguyễn Thành Nghị tự thực hiện, ít ai nghĩ sẽ thành công, nhưng nếu có Thủ tướng hỗ trợ thì sao đây? Liệu có thành công hay không? Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính chìa vai, gánh vác cùng Nguyễn Thành Nghị. Vào ngày 8 tháng 1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, ông Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm dành nguồn lực phù hợp để triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công dân. Như vậy thì đã rõ ông Phạm Minh Chính đã chìa vai vào gánh vác chính sách đầy tham vọng của Nguyễn Thành Nghị. Không biết dự án này có thành công hay không, nhưng với lời tuyên bố này của ông Phạm Minh Chính làm cho người ta nghĩ rằng dự án sẽ khả thi hơn so với việc chỉ có một mình Nguyễn Thành Nghị đứng ra kêu gào thực hiện. Đây là hình ảnh con đường đến chức Phó Thủ tướng còn xa với Nguyễn Thành Nghị. Việc ông Phạm Minh Chính quan tâm đến dự án 1 triệu căn nhà dành cho người có thu nhập thấp, át hẳn ông cũng được nâng cao uy tín trước dân. Vì ông đang tỏ ra chú ý đến người nghèo. Mặc dù kết quả thì chưa chắc gì người dân nghèo đã được hưởng, mà có thể dự án lại rơi vào tay giới đầu cơ hoặc đứt gánh giữa đường. Hiện nay, chính phủ còn đang chống một chiếc ghế phó thủ tướng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 Tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của ông Tô Lâm về công tác cán bộ. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt ông Tô Lâm mang quyết định bổ nhiệm vào tận nơi cho nhân sự mới của vị trí Giám đốc Công an tỉnh này. Người đứng đầu của ngành Công an tỉnh này, Đại tá Lâm Thành Sô, Giám đốc Công an Sóc Trăng được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến thuộc Bộ Công an kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 việc trao quyết định cho Đại tá Lâm Thành Dô được tổ chức tại Cục Ngoại tuyến. Đại tá Lâm Thành Dô sinh năm 1971, quê ở Trà Vinh, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, được ông Tô Lâm cất nhắc lên trên bộ. Đây là hình ảnh vào hồi đầu tháng 11 năm 2022, ông Lâm Thành Dô bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Để chám vào chỗ trống của ông Lâm Thành Dô, ông Tô Lâm ra quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh sinh năm 1968, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, đang là Phó Cục trưởng một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đến nhận nhiệm vụ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2023. Để thêm mắm muối cho buổi lễ hoành tráng, ông Lương Tâm Quang ca ngợi ông Lâm Thành Dô có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ quản lý, chỉ đạo, chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo. Vậy ông Lâm Thành Dô có như ông Lương Tâm Quang ca ngợi hay không? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Thực tế, ông Lâm Thành Dô trong vai trò là giám đốc công an tỉnh đã bị kỷ luật trước đó không lâu. Cụ thể là ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật ông giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, Long An cùng nhiều phó giám đốc, cựu phó giám đốc công an tỉnh An Giang trong nhóm bị kỷ luật đợt này có ông Lâm Thành Dô, Giám đốc Công an Sóc Trăng và là cựu Phó Giám đốc Công an tại An Giang. Đây là hình ảnh bị kỷ luật nhưng ông Lâm Thành Dô lại được Tô Lâm kéo về bộ ban cho chức vụ mới cao hơn. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu là đơn vị giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành mệnh lệnh như vậy là ông Tô Lâm đưa ông Lâm Thành Dô lên bộ và bố trí cho chức vụ mới được xem như là đã đạp lên trên thánh chỉ của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra trước đó. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Tô Lâm đang làm những gì vậy? Có phải Tô Lâm xem thường thánh chỉ của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Hay là ông Nguyễn Phú Trọng đang ngầm cho phép Tô Lâm làm điều đó? Hay còn những lý do nào khác? Theo thông tin từ bên trong Bộ Công an cho biết, Ông Tô Lâm là đầu nậu mua bán chức tước trong ngành công an. Bộ trưởng Bộ Công an có quyền lực rất lớn. Mục đích của việc trao đổi quyền lớn cho ngành công an là nhằm kiểm soát chính quyền địa phương. Không cho địa phương chủ động kiểm soát ngành công an ở tỉnh mà phải trao quyền đó về cho bộ. Tại các bộ, bộ khác, bộ trưởng không có quyền cách chức hay thuyên chuyển các giám đốc sở, nhưng Bộ Công an thì lại được quyền đó. Đây chính là lời nguồn lợi nhuận khổng lồ mang lại cho ông Bộ trưởng Bộ Công an khi có thể sẽ nhận được tiền chạy án thuyên chuyển cho các giám đốc sở. Ông Trọng cũng biết nhưng dường như ông đã lờ đi. Câu chuyện quan chức bị kỷ luật được thuyên chuyển rồi lên chức là câu chuyện không hề mới. Nó nhăn nhản ở dưới chế độ này như muốn thách thức toàn dân vậy. Tuy nhiên ít ai biết được câu chuyện ẩn đằng sau công việc thuyên chuyển đấy Tờ Thời báo chấm đã được người trong cuộc cho biết hình thức thuyên chuyển rồi lên chức chính là hiện tượng mua quan bán tước. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nắm trong tay quyền bổ nhiệm các giám đốc sở công an. Người bị kỷ luật cần phải thoát ra khỏi vị trí cũ để tránh sự soi mói của các đối thủ đang cạnh tranh. Bởi đã dính phốt thì sẽ dễ bị kéo lùi nếu không có bàn tay bên trên kéo lên. Vì thế mà quan tham bị kỷ luật thường hay bỏ tiền ra chạy thuyền chuyển. Nếu tuyên chuyển ngang bằng thì giá khác, mà tuyên chuyển vừa lên chức lại có giá khác nữa. Có giá cho tất cả các chức vụ, chứ Trung ương không bao giờ làm không cho ai cả. Ông Lâm Thành Dô không thể ở lại Sóc Trăng được nữa vì nơi này ông đã có biết chàm sai phạm. Và thế là Tô Lâm đã tuyên chuyển ông ta về bộ. Ở nơi đã mới, môi trường mới và không có vết chàm. Lâm Thành Dô lại chạy tuyên chuyển để thăng chức tiếp